Đàn không thường dư luôn Và xiết cả mình Dạo này qua đây thời gian ớn quá Bởi vì quần gặp động này khi gái nó lợi dụng cái ướt bụng mình xong nó sọt xuống đây Bị hoài Ăn quá Và thêm một vấn đề nữa Là nó tính lừa dán đi luôn Nó tính lừa dán dạ, là nó cho đi tập gym luôn Cái mẹ mà đóng cửa đóng cửa tao bây giờ con tập gym mà nó làm sao đây Xong rồi vô tập gym nó mở cửa tao đâu mà đi vô tập gym là không để tao khác nữa cái đó tập gym mỗi lần có bầu trời không, anh làm đồ cổ cái đầu mày tao tao khách ở đây mà nó khách à khách là phòng nhiều rồi ờ, đưa số phòng ra vô cho tập hồi con mẹ tập gym tao làm khói vậy trời Du lịch, tận hưởng cuộc sống Tiếp thu văn hóa thế giới Học hỏi tinh hoa nhân loại Ngạo nghễ, thần thái Zimmer Tự hào, Việt Nam phát triển Vlog du lịch Duy Nguyễn, THOL. À, các bạn thấy là Duy Nguyễn có nói chuyện rất là Video thứ ba hai video trước mỗi video là một uh, nửa tiếng thì hai video còn là một tiếng nói chuyện liên tục một tiếng trong khi chưa ăn sáng chỉ uống mỗi ba sản phẩm đó bây giờ đó bụng rồi nè uống thành có liền nữa bởi vậy á, đi chơi là đi chơi trải nghiệm là trải nghiệm công việc công việc đừng phải cài video thấy chưa like không mấy em một nét rất riêng của anh duy nha đi đâu phải có cái này không ở uh, khách sạn gì ở đó, nó tên là Cesa gì cái gì cái gì cái gì của Cesa phải trả lại cho Cesa đó các bạn nó này có chai nước con con nhỏ nhỏ vậy nè mấy khách sạn khác nó cũng chơi nước này nữa bởi chai nước này là một đặc trưng rất là rất là phổ biến của Las Vegas nha chai nước mini ở bên đây mua nước khó cực kỳ như thế này không phải đơn giản khách sạn không dùng nước bạn phải đi mua ở ngoài nên các bạn kinh nghiệm các bạn đi xứ Mỹ này bạn gặp nước ở đâu bạn mua sẵn đi bạn bỏ trong túi đi chứ tới lúc cần không có nước căng lắm không lẽ uống nước toilet à nước có xả rồi cũng được nè đó nói chung là khách sạn ờ, bên này nó cũng thấp quá rồi không có gì để bàn mà nếu mà nói về khách sạn là khách không có chê cho là chỗ nào cả nha nhưng mà tập anh như nguyễn kỳ đó phải kiếm cái chê thì à, với đó ngày hôm nay anh Duy Nguyễn sẽ nói về chủ đề khách sạn ở Las Vegas nơi đó khách sạn nào hai trai trên khách sạn biết tập gym nó lên ghê chưa thì chịu khó men thì khó tập tập à, hai thì đâu luôn. À, đúng là đi đây có điên body nó đỡ nhưng không chết luôn tạo quá rồi nói về khách sạn khách sạn Holland Thành Gap thì rất đẳng cấp không có gì chê nữa nói về nói về nội thất bên trong nói về nội thất bên ngoài nói về kiến trúc nói về quần thể nói về service thì nó rất là ok tại vì nếu mà khách sạn nó lát gắt nó không ok thì người ta chửi cha không chứ tại sao người ta dân chúng nó kéo nhau nùi nùi nùi nùi đến đến Las Vegas là gì phải nhớ nha đi đến nước Mỹ đã khó rồi đi đến được Las Vegas nó còn khó hơn đúng chưa các bạn thí dụ bạn đến nước nước Mỹ bạn đến Cali đồ chỉ là bình thường bạn đến Houston đồ là bình thường Texas này nọ New York Miami đồ bình thường nhưng mà bạn đến được Las Vegas nó không bình thường các bạn tại vì Las Vegas nó chỉ dành cho mọi người có tiền nó dành cho người có tiền thôi chứ bạn không có tiền bên đây mà nó lạc lõng lạc lõng lắm ví dụ mình nhìn nhiều cũng dám chơi thế là kéo bài nó vô ví dụ như thấy dòng tức quá cái thằng này cái bài nó xì dắt mà đặt có 5 đô ví dụ vậy nhìn món ăn không dám ăn đắt đỏ mình đi ngoài đường cũng kém tự tin à, ở đây nó có những khách sạn lớn thí dụ như bạn có hai cách bạn tìm khách sạn Las Vegas nếu bạn chưa đến Las Vegas thì bạn tìm qua những cái những cái trang web những cái ứng dụng như là booking.com hotel.com rồi đó thì nó sẽ hiện ra bằng search Las Vegas nó hiện ra khách sạn 4 sao 5 sao 4 sao 5 sao hiện ra giá tiền luôn hiện hình ảnh nữa thì cách lên các bạn chọn khách sạn từ xa còn không á thì bạn cứ đến đến Las Vegas đi bạn kéo qua đi vô khách sạn bảo đảm bạn phòng cả đóng không bao giờ hết tại chỗ này chỗ nó ăn chơi mà duy đi giáng sinh chưa hết phòng các bạn đi ra thường sao mà ờ, hết được đúng không đó nên mà cứ thấy khách sạn mà nó bự nó cao nó đẹp thì vô nhà mày cao nhà mày lớn rồi thì sao tao vô tao ở thôi phía sau đó thì duy ở hai khách sạn rất là lớn ha thứ nhất cái đêm đầu tiên đó là duy ở khách sạn hollywood bạn đến đến Vegas nó thấy cái hollywood nó to đùng mà nó cao nhọc mà cái thứ hai nữa bạn chạy xuống xíu rồi bạn thấy cái Caesar đây là khách sạn duy ở này khách sạn của Trâm trời ơi có khách sạn của Trâm đó bạn nhìn nhỏ nhìn không ghê thì ở Las Vegas thì có những khách sạn cao cao rồi còn vô chỗ nào cũng có thì bây giờ hai chỗ thì nói về khách sạn nội thất sang trọng đồ color đó, đồ color đàng hoàng nè đồ color đâu nè mấy em ôi trời sợ y như th color thôi đó bởi vì cái này đây đồ sang nhất rồi khách sạn mà đầu tư này nó sang cửa kiến ha đó đầu tư gì nó sang toilet bóng vô nội thất phải ok không che được không che được nói về khách sạn ở đây phải nói về nội thất nói về à, máy lạnh nói về tiện ích chứ là không che được chỉ có một cái che thôi biết che gì không mày rộng quá khách sạn không chỉ gì mà rộng quá vậy ba thì từ cái rộng nó mới ra vấn đề đó không từ cái rộng nó mới ra vấn đề nó nằm ở trong tay á nó thiết kế con kiểu một rồi mấy em khách sạn đi kèm sòng bài nhà hàng chỗ chơi chỗ ăn một khách sạn nó trung bình nó khoảng chừng 80 à, lầu 80 lầu 70 lầu 40 lầu 50 lầu tùy cái là thì nó rộng như vậy nó chia là rất là nhiều khu nên mà đi mà sẽ bị lạc wow đó, đi lạc chắc luôn đó là cái điểm mà gọi là, là mình nói một cái là mình không quen nhưng không ai làm nó là nó dở nó dở sao nó bự được như vậy Bận vô trong lắp đi ra người người người người hàng trăm lối đi hàng ngàn lối rẽ bạn đi bạn lạc chết luôn á từ cái bắc kinh đi vô chỗ check in rất là xa rất là xa mà còn ví dụ như bạn á cái chỗ check in nó nằm mà nộp tiền nếu bạn đi taxi thì nó thả vào nộp tiền xong nó đi nhưng mà chưa chắc taxi nó đón khách một chỗ, bờ nó đón khách một chỗ Nó đón khách một chỗ đó con mà bữa tối nó duy có nhu cầu gì đi nhưng mà như thấy cái tình trạng giao thông nó căng quá duy không có đi xe chỉ đặt dưới bờ trời đất ơi mẹ đứng trước sẵn nó vô đâu có được đâu ba thằng dưới bờ nó đậu cái chỗ đỏ nó ghi rõ ràng luôn cái zone nào dành cho siêu bờ đó cách nó mà không quen mà nó nói một dưới bờ luôn nó nó ở đây nó nó, nó phức tạp lắm nên nó dẫn tới mình ví dụ mình mới ngày đầu tiên mình đặt chân ở đây thì mình không có quen khách sạn nó chỉ là một khu thôi nó có khu sòng bài nó có khu nhà hàng khu tùm lum tùm la mà kết nối giữa những khu lại với nhau rất là xa thì từ đó nó xảy ra chuyện hai vấn đề một là hành lý trời cho mẹ ở kéo hành lý đi đứng xa luôn mà ở đây dân nó vậy đó bạn dân nó kéo hành lý đi từ cái cái chỗ đậu xe mà nó đi ra tới tới tới cái chỗ check in khách sạn ở mỹ đó đi chơi nó đi đi thôi còn ví dụ như dân châu á mà đi tour thì tour lo cho nó còn nếu mà dân mình tự lái xe tốt có phải mình phải ra cái mặt kinh mình lấy đồ thôi có đẩy cái mặt kinh đi trong đi lòng vòng lòng vòng ở trong nhà hàng ở trong ở trong sòng bài đó đi ra đi mẹ 10 15 phút mới tới được cái cái mặt kinh đó là biết đường đó nha còn nếu mà không biết đường đi lạc lo mà hỏi đó đó là một cái thứ hai nữa là gì nó rộng quá nó làm cho duy tìm cái chỗ riêng rất là khó thì đó là cái nội dung chính video ngày hôm nay mình nói là tập gym ở đây nó không được thoải mái khách sạn service nó rất là ok nhưng mà gym thì dương giá rất là bình thường tại phòng gym gì đi á máy móc rất là bình thường máy đời cũ á ai đời bây giờ khách sạn năm sao mà chơi cái máy chạy bộ mà còn chơi cái máy điện cái máy mà không có màn hình cảm ứng á không có màn hình LCD thường thường á những cái phòng gym á nó trang bị cái máy chạy bộ nó phải trang bị những cái loại cardio mà màn hình đó phải là LCD để cho người ta nhấn cho nó nhanh cho nó tiện ích đó và người ta nhìn được cái sự giải trí của những cái đài truyền hình nó nằm trên màn hình đó mình chạy mình đỡ mà nó có những cái thông báo về thời tiết này nọ kia mình xem thêm còn cái khách sạn đây ở nó phòng gym nó hơi nó hơi cũ nhưng mà cái đó không phải là cái chính bạn không biết không từ cái phòng từ khách sạn này mà đi chỗ tập gym nó hơi xa mà nó hơi khó đi nó chỉ phải hỏi rất là nhiều lần người ta mới chỉ được cho tới cái chỗ tập gym đó và thêm một cái vấn đề nữa là nó tính lừa vé đi luôn nó tính lừa như là nó cho Duy tập gym luôn mà Duy nó thì cái sạn nào tao ngủ cũng được thôi nhưng mà đối với anh á, anh là gymer anh quan trọng nhất là tập gym anh không thích bỏ tập một bữa nào cả bởi vì nó nhìn thấy phong cách của anh nè mặc đồ không dạo này ốm bản quần nó bị uh, dư luôn ha nè không quần dư luôn về siết lại được dạo này qua đây thời gian ốm quá đó, như quần mà không đẹp lắm bởi vì quần gọng gọng này khi gái nó đi chơi nó chạy bộ mà nó lợi dụng nó ướt cái bụng mình xong nó xót xuống đây bị hoài ai xong rồi à, nhắc tới vụ lừa sim nó chi hỏi nó ơi bữa nay có sim không sim ở đâu vậy cái nó nói à, à thôi sim thì nằm ở, ở lầu 2 nhưng mà lầu 2 phải đi thang máy khác xuống mới được chứ thang máy này xuống không được mới ghê chứ Ờ, ok được rồi đi sang máy khác cũng được nhưng mà à, bữa nay á, là Giáng sinh nên phòng gym đóng cửa Phòng gym mà Giáng sinh đóng cửa hả? Wow Kỳ vậy? Sao tao nghe bán tính bán nghi Cái mẹ mà đóng cửa đóng cửa tao mới vô tao con phòng gym mà nó làm sao cái đâu Cái chạy vô con phòng gym nó đi ngoái qua ngóc ngách mấy chục con đường luôn Nó mấy chục đường hơi đố em nói chung mà đi quẹo quẹo cũng nhiều á đó xong rồi vô phòng gym nó mở cửa tao không đâu mà đi vô phòng gym là không để tao khác nữa tao ơi đi đâu đấy tao nhiều vậy ba cái nó hỏi đi đâu ạ à? tại phòng gym nằm trong cái spa cái nó đi tập gym cái đó tập gym hỏi có, có voucher không 25 đô không có gì mày tập gym một ngày 25 đô à có voucher hả bộ cái đầu mày tao tao khách ở đây mà nó khách là, à khách là phòng nhiều rồi đưa số phòng ra vô cho tập trời con mẹ tập gym sao làm khó như vậy trời đó cái đó là cái mà chị không thích mà duy đánh giá là trong từng cái khách sạn mà duy đi rất đất mỹ này thì nói về tiện ích nói về nội thất nói về này kia nói về vẻ đẹp từ ngoài thì khách sạn ở Las Vegas nó tốt nó đẹp nó xa hoa nó lộng lẫy nhưng mà có cái gym là nó tệ nhất nó tệ nhất trong tất cả những phòng gym gì đi đó riêng ở cái phòng ở Las Vegas này á nó được cái rất nhiều đồ nhưng mà đồ cũ nó được nhiều máy chạy nhưng mà chạy không ngon Nó còn tất nhiên riêng ở trong sản năm sau thì nó free khăn free nước free toilet à nhặt toilet mới nhớ nữa quá toilet một mình ở đây nè nó rộng quá bình thường á cái gym á là cái toilet nằm ở trong gym còn cái này á toilet nằm ở chỗ khác và đi quá quá quá tôi nhiều lần đi qua mấy chỗ spa mà mỗi lần đi qua chỗ khác chẳng lẽ tên khác rồi lễ tân khác rồi gặp lễ tân khác nữa mấy em bởi vì đâm ra nó, nó cảm giác nó phiền bỏ sự được á nên nói chung là sim ở chỗ này chị thấy không thích rồi đó chị thấy là nó nó nó nó cực quá còn thêm một vấn đề mà chị không thích nữa đó là hiện tại cái khách sạn của chị đang ở này nó là nó bị vấn đề về wifi cái wifi vô đi vô không được vô không được lỗi tại mày chứ mà lỗi tại tao đúng không lỗi tại mày thường thường á cái hệ thống wifi đất mỹ này á hoặc là một số nước châu âu á bạn đi vô khách sạn á bạn chỉ cần á là thứ nhất bạn biết được cái last name của mình là duy nguyễn đặt thì cái last name của duy nguyễn là nguyên là nguyên đó xong rồi biết được số phòng là vô được vô tư tùy chỗ có chỗ tính tiền có chỗ không tính tiền đúng không nhưng mà cái khách sạn hôm qua là gì ở hollywood thì vô ok không có gì hết nhưng mà còn khách sạn hôm nay á là nhờ xe xa vô được vô không được xuống khiếu lại nó nó nói dòng do tam quốc độ này nọ vậy là mà reset tới cấu hình iphone đồ kia kia bãi ra đó xong rồi kêu không được luôn xong rồi tối về tối đi chơi ngoài về xong rồi vô lễ tân nó nổi luôn mà lễ tân nó đông quá con cái lễ tân nó đông quá mà lễ tân nó không biết bất giác thì gì đó xong rồi nó, nó đưa cho di nguyễn lại cái cái cái cái lát nem là nguyên nhưng mà chữ nguyên lấy từ chữ nguyễn mà chữ nguyễn là cái chữ phong việt nam nó qua bên ờ, cái hệ thống bên này nó bị nó bị lỗi phong nó ra cái ký tự thăng chấm hỏi sẹt ờ, xiết gì đó nó ghi ra luôn xong rồi nó ừ nó, nó chắc cuốn trăm phần trăm luôn nó nè mày về mày gõ lại đây trong phòng mày đúng nè không về gõ lại cũng không có được luôn không có được luôn sao kệ bà mày luôn không mệt quá nên cái wifi này coi như là, là, là, là thua rồi nên xài 5G đỡ chúc có livestream thì livestream bằng 5 giờ nha thì nói tổng chung á thì khách sạn nó bên lắp cái cách này có mặt đội được không được duy đi cũng nhiều khách sạn mình đi ở cũng rất là nhiều rồi thì không lẽ mình mình chơi cái này chơi cái nọ nhưng mà tại vì ở đây nó rộng quá nó rộng quá là nó xảy ra những cái vấn đề như vậy nó xảy ra những vấn đề như vậy và ở đây nó đông quá nó đông quá thì cái sự sơ bịch nó không được tốt lắm không phải nổi chuyện mà thích in thích ao ngồi xếp hàng như kiến dân nó quá đông mấy em nhưng nó quá đông nên chỗ này làm ăn được lắm chỗ này làm ăn rất là được à, còn cái tôi không thích nữa đó là bây giờ chết ao quá sớm chết ao nó ghi là phải chết ao 11 giờ sáng nhưng mà giờ tập gym chưa xong thì chết ao gì bây giờ ngồi ăn uống mà quay video rồi xong rồi tập gym livestream này kia ngồi nó rất là vội vã nó rất là vội vã nên chắc em chắc ao sớm quá nhưng mà được cái bên đây ấy, sạn rất yên tĩnh rất yên tĩnh rất phân minh không có cảm giác sơ bộ không có hề có cảm giác sơ bộ mà như đi nhiều mà đi khách sạn mà gặp cảm giác sơ bộ như một lúc nó thật sự nhiều khi đi mà gặp mấy đoàn khách Trung Quốc nói chuyện nhiều kinh cũng nói luôn nói quá trời nói nói nhức căng cái đầu nói đi hành lang khách sạn đi thang máy nói chịu không nổi luôn đó nên khách sạn ở đây nói chung là khách mỹ mà khách sạn nó lắp đi gắt thì nói làm gì nữa à còn cái điều quan trọng khách sạn ở đây đắt không đắt không là cái tụi em quan tâm đúng không không mát khách sạn để hụt. thật sự mình tin nổi không khách sạn có ờ, chừng hai triệu hai một đêm Wow. hai triệu hai một đêm hai triệu hai một đêm thì khách sạn rẻ không em rẻ thêm nghĩ sao khách sạn mỹ rẻ hơn khách sạn việt nam khách sạn Việt Nam anh đi 30 tháng 4 1 tới tháng 5 anh bút ở ngoài ở ngoài Nha Trang Đà Nẵng đồ nói chung là trung bình là 4 triệu 5 triệu đêm không nhưng mà tao nói mày nghe 4 triệu 5 triệu đêm bằng cái búa cái này không bằng nổi không bằng nổi nổi chuyện vô đây em đi khách sạn mà đi vô sân bài người ta coi là thấy lời rồi đúng không lời là, là, là lúc cán luôn khách sạn đây anh mướn hai triệu hai đêm hai triệu hai đêm tao nói thiệt mày nổi tiền đi vòng vòng thôi đủ lời bỏ mệt có cậu mày phủ á mày muốn xong rồi mày, mày đi mày đi bộ xuống với cái đại lộ ở Las Vegas này nè đi đi đi vòng vòng vòng chơi trải nghiệm cái video trước nói đó là lời chưa là quá lời rồi đúng không xong đi chụp hình thôi lời luôn xong rồi đi vô sòng bài ngồi coi tao cũng bài ngồi coi gái thì đủ lời rồi đâu có gái đâu có tiền đâu đúng không xong rồi đi ăn đi uống quá tiền quá tiền đi luôn nó tính ra là cái khách sạn này nó quá rẻ nó quá rẻ nha nhưng mà nó có có điểm này ta phải lưu ý nha nó có điểm phí phí service hồi nãy ta mới nói là coi free gì đó chắc tính trong phí service cái khách sạn này anh chưa check out đâu chưa biết nhưng mà cái khách sạn hôm qua đi là khách sạn Hollywood anh check out phí service 40 đô wow phí service 40 đô đó là nó là sơ vật trong resort tức là ý nó là chắc master về mình mình dọn trong cái sòng bài trong cái này bên kia đó là 40 đô vậy thì trả lời tiếp cái khách sạn hồi cuối hôm qua nạp đó tổng thiệt hại là một triệu chín đúng chưa một triệu chín xong rồi nó cộng thêm phí sự bốn 40 đô bốn 40 đô coi như là coi như là chín trăm ngàn nữa là nhiêu hai triệu tám wow. khách sạn ở giữa đồng Las Vegas khách sạn bự chà bá luôn đúng không khách sạn nó rộng rãi nó tiện ích sòng bài nhà hàng lối đi ăn uống nhảy môn chơi các kiểu mà chỉ có 2 triệu tám một đêm thì là quá rẻ còn lại gì nữa tiền nó ai chơi cho nổi quá rẻ này. tất nhiên ở đây nó cũng có những cái khách sạn mà nó tới mười mấy triệu hai chục triệu một đêm cũng có đúng không nhưng mà anh duy chưa có thời gian để trải nghiệm hết đó anh duy chỉ trải nghiệm cái gì nó làm anh cái chất cốt lõi của Las Vegas thứ như nó nằm ở trung tâm Las Vegas nó bự nó cao nó được nhiều người đánh giá và OKC thì trải nghiệm trước chứ nếu mà anh gửi ở đây một tuần thì Duy sẽ trải nghiệm nhiều nhưng không kế hoạch anh Duy ở đây ba ngày thôi ba ngày ở Las Vegas là quá đủ rồi anh anh Duy cảm thấy cái xã này nó quá rẻ đi mà cái chi phí ở Vegas không đắt nó chỉ đắt cái chỗ bài nó đắt cái chỗ ăn thôi còn cái chỗ khách sạn này vô tư vô đây nằm cái ngày mẹ liếm hết tường luôn lời Ô em, nó quá đẹp Em, anh nói thật cái ở Việt Nam của em hiếm có cái sản đẹp luôn Hiếm lắm Nên ở Las Vegas, tại sao người ta khen Las Vegas nhiều Tại sao người ta chơi Las Vegas nhiều, tại cái hệ thống nó Nó quá đẳng cấp Nó quá đẳng cấp em Phòng ốc này nó kia không treo được Toilet vệ sinh sạch bon Chỉ có tao làm dơ thôi Hãy phao đi body ra đây bây giờ nè không còn mấy cái này thì đương nhiên đâu cũng có không nói đúng không đâu có nói nhưng mà đối với anh kinh nghiệm của anh đó một cái khách sạn một cái tiện ích như vậy nó, nó chỉ bị lỗi với vấn đề wifi thì vấn đề wifi đó là cái vấn đề mà nó problem thôi chứ không phải là cái khách sạn mà nó dở wifi anh nghĩ là anh đang bị mắc ở một cái problem nào của cái phòng này hay là do cái id của anh nó bị cái gì đó thôi tại vì mình là người việt anh anh anh anh, anh cái giống như là cái social của em trong cái trong cái cái app điện thoại của anh đó cái app cái app mà anh đặt khách sạn thế giới đó anh ghi tên là nguyễn ngọc duy thì có dấu không có nó quăng qua đây nó bị lỗi không khi nó bị lỗi không nó tạo ra vấn đề đó, tại vì hệ thống này nó hệ thống nó, nó, nó hiện đại nó không phải như khách sạn ở Việt Nam khách sạn Việt Nam thì tụi quay vô wifi rồi ờ, lầu một lầu ba lầu bốn xong điện mất quọt nó không đơn giản như vậy mà ở đây nó là kết nối cả một cái hệ thống đúng không tất cả những khách sạn kết nối chung với hệ thống em vô wifi đó nhiều option dành chọn một á, là em à, chọn option rẻ nhất là điền cái last name với cái số phòng của em thôi là vô wifi mà trước khi vô wifi nó vô trang web để cho em đăng nhập góc tin nó vô đó nó nó hiện đại như vậy đó mình nghĩ là cái vấn đề wifi chứ là cái lỗi chứ không phải là cái vấn đề một khách sạn mà nó, nó những cái hệ thống khách sạn này nó rất là đẳng cấp như nhau nó vòng vòng bà con trên trên thiên hạ đó mấy thằng cái thằng chả biết nhiêu cái nhưng mà nó chung nhiều lắm nó tụ chung để tạo một quần thể khách sạn resort khách sạn resort rất là đẳng cấp rất là lung linh nên các em đi mà chơi đó thì các thì không có sợ khách sạn khách sạn là nó bỏ khách sạn là chuyện nhỏ đúng không chỉ sợ quýnh bài chỉ chuyện xa xui thôi anh nghĩ cái phí cao nhất là phí quýnh bài phí ăn phí xa xui ba phí đó cao nhất Chỉ còn như anh tèn tèn chơi trải nghiệm cho biết xong rồi à, xách xe đi về ôi chuyện nhỏ bởi vậy đó ở trong đây đó bạn để ý đó, dân Việt Nam nhiều lắm không dân Việt Nam có đây chơi nhiều lắm trời ơi em đi là Việt Nam gọi hôm qua đi vô cái ờ, cái cái khách sạn gì quên tên nó có bán phở phở Đà Nẵng luôn đây bán phở Đà Nẵng luôn đó bởi vậy mình thấy ờ, đây người Việt đông người ra gặp người châu Á khá là nhiều người Việt cũng đông mà Tây cũng đông nói chung là nó nùi nùi luôn á ở cái không gian khách sạn tụi, tụi em sẽ yên tĩnh thôi tụi em nhấn thoải mái chuông chuông chữ C chuông chữ C một cái một trời đất ơi toàn là người không cũng bài á cũng bài chơi ăn nằm chung chỗ vậy đó nó rộng lắm tập vô còn cái thế giới nó chung là là là như một cái rất thu nhỏ nó không có gì khác biệt không có gì khác biệt ở phía bên ngoài nó chỉ khác nhau ở bên ngoài nó là vận động nó là có ngày có đêm còn trong đây chỉ có ăn có chơi khách sạn là phải có ăn và có chơi chút tí xíu là chị chuẩn bị đi trải nghiệm một cái dịch vụ gym nữa xong mình sẽ trả phòng sẽ trải nghiệm dịch vụ gym nói chung tất cả các sản đi qua là Duy phải trải nghiệm một dịch vụ gym mà Duy tập gym nó phải sản riết á, nó tạo cho Duy một khối lượng kiến thức là Duy tập quen luôn tập quen với gym với sản luôn chỉ tới với những bài tập đó với cái cường độ đó với thời gian đó và với nguồn sức đó là nó duy trì được cái cơ bắp và sự tỉnh táo được tinh thần của Duy đó, sau này như về Việt Nam tập lại vùng team THOL team chuyên nghiệp thì Di vẫn ok không có đầy gì hết cái nhiều khi các bạn quá nặng nặng tư tưởng về gym các bạn không có theo triết lý gym phục vụ cuộc sống các bạn tập gym bạn nghĩ là à, tập là phải nặng à, tập là phải về phía kia đi mốt mà đi khách sạn mà chết liền mà đi khách sạn mà chết liền muốn muốn hồi đi mỹ mà đi mỹ mà đi châu âu gì đó là mình có khoảng thời gian rất là dài chứ không phải giống như là người ta đi vũng tàu là đạt chơi đúng không đi mỹ là phải tính một tháng đi châu âu là phải tính một tuần đó, chứ tao nội thời gian bay này bay kia nó quen múi giờ này nọ kia rồi mà tao đi mỹ mà đi có hai tuần một tuần đó thì nó mệt lắm nó mệt lắm từ khi nào tao có chuyện tao mới mới, mới đi cái đó giống như là mấy em việt kiều mới về việt nam sống rồi tới mùa thuế qua đây khai thuế đi 10 ngày về chứ còn 10 ngày không hết bà nó thời gian bao bốn ngày quen múi giờ rồi thích nghi này nọ kia rồi còn công việc của duy ở đất mỹ này nó trải rất là nhiều bang trải rất là nhiều bang đáng lẽ đi làm thôi chứ đi chơi hiểu không nhưng mà giáng sinh nè nên người ta nghỉ người ta nghỉ nên mới phải đi về chơi về lắp đi gác vậy thôi chứ mốt mình về nè từ bữa nay tới đi nè chạy xe về là làm cái bà nội luôn á nó phải chia sẻ cái cái khách sạn cho, cho ở Las gác cho người ta biết vậy thôi đó riêng thì nó hơi tệ nhưng mà mấy khác họ đẳng cấp nó nó đẳng cấp thêm còn phải nó nhiều đẳng cấp từ cái giường cái hình mạng nói chung là nội thất ờ, everything kiến trúc này nọ kia phòng ốc ngoại cảnh đồ này nọ tụi em chỉ cần nhìn cái sảnh tụi em đã đủ sợ được không có khách sạn nào mà trong cuộc đời em có thể mà chưa thấy cái khách sạn nào trên đời mà nó chạy xe 24 trên 24 trước cái sảnh luôn chạy ra thì vô chạy ra vô thả người đó người thả người đó người làm ly kia làm kinh khủng lắm nó làm khủng khiếp lắm bởi vì nhìn có những cái mình mình nhìn mình phát khoáng mình thấy nó lạ quá mình làm video là chia sẻ cho các bạn coi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 cô chùa hoài